Công ty của bạn đang cần tư vấn giải pháp chấm công, hỗ trợ tốt cho việc theo dõi thời gian của nhân viên đi làm. Kèm theo phần mềm chấm công Việt hóa tiếng Việt, dễ quản lý, liên hệ ngay công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ tin học FTS. Ưu tiên của chúng tôi là tư vấn theo đúng nhu cầu của doanh nghiệp, giúp tiết kiệm tối đa chi phí thời gian và tiền bạc. Thu thập chính xác thời gian chấm công từ nhân viên bằng cách sử dụng thẻ, dấu vân tay, mật khẩu hay nhận diện khuôn mặt tự động tính toán giờ lương hàng ngày chính xác, thống kê số lượng giờ làm theo quy tắc kinh doanh của bạn, tạo ra tệp xuất vào phần mềm máy chấm công tính lương của bạn. Điều này có thể giải quyết mọi rắc rối và ngăn chặn hành vi gian lận qua mặt của nhân viên. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để nhận ngay giải pháp và các chương trình ưu đãi cho doanh nghiệp. Hotline 0936 949 943 0966 514 449 Email info a máy com 24 giờ net